Đầu tiên, chúng ta xem xem là vật màu trắng, vật màu đỏ và vật màu xanh hay tóm lại là vật có màu ờ, và vật màu đen dưới ánh sáng trắng thì ta quan sát như thế nào nhé. Đây. Thứ nhất là các vật mà dưới ánh sáng trắng thì hiển nhiên nếu thấy màu ờ, nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh, lục chẳng hạn thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta? Và câu hỏi thứ hai là nếu thấy vật màu đen thì sao? Nếu thấy vật màu đen thì sao? Thì tất nhiên ở dưới ánh sáng trắng thì vật có màu trắng. Màu nào thì có màu đó truyền vào mắt ta trừ vật có màu đen và ta gọi đó là màu của vật. Thầy nhắc lại nhé. Dưới ánh sáng màu trắng thì vật có màu nào thì tức là ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta. Được không? Trừ vật có màu đen Màu đen ở đây thì là uh, không có ánh sáng nào truyền đến mắt ta cả thì ta thấy rằng vật đấy có màu đen uh, và ta gọi màu của các vật này dưới ánh sáng trắng thì đấy là màu của vật ok không một cái áo có màu xanh dưới ánh sáng trắng thì ta kết luận cái ánh sáng đấy màu cái áo đấy là màu xanh màu xanh Bây giờ ta thử xem là khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật và ta cùng quan sát như thế nào nhé.